Xin chào tất cả mọi người Hôm nay TT Shop sẽ hướng dẫn cho mọi người cách cài đặt cam an chính hãng của hãng imau một cách đơn giản nhất tại nhà trên chiếc máy smartphone dễ yêu của mình uy tín, chất lượng chính hãng, thương hiệu vàng sự lựa chọn cho mọi gia đình ờ, đây là thẻ nhớ SanDisk của hãng 5 năm trên thị trường bây giờ rất nhiều cái thẻ nhớ nhái và thẻ nhớ nhái thì chống hỏng shop TT đã lấy thẻ nhớ chính hãng bảo hành tới 5 năm mọi người nhớ nhá cái khai sát này với cái số thẻ nhớ giá vào nhau nhá chạm nhau nếu mình mà ấn ngược thì dễ bị gãy thẻ giờ chúng ta cắm nguồn một chiếc cam được uh, kết nối với một cái wifi nào đó hay là bắt uh, ờ, cái, wifi này đó hoặc là người ta cho tặng mình thì bắt buộc mình phải ấn uh, nút reset để làm lại từ đầu như một cam wifi mới Đấy, khi chúng ta giữ nút reset một lúc khi có tiếng kêu của nhà mạng thì chúng ta bỏ ra thì zin sẽ thành công trên điện thoại ờ, của chúng ta tải cái ứng dụng tên là Emoline trên điện thoại Android thì chúng ta vào CH Play tải còn trên điện thoại iPhone hệ điều hành iOS chúng ta vào App Store tải đây tôi đã tải sẵn rồi tôi khuyên mọi người là nên ờ, ờ, đăng nhập đăng ký cái số điện thoại của mình là số tài khoản của cam để nếu mà sau này nếu mà mình quên hay mất thì ờ, số điện thoại mình ấn quên thì sẽ ra mã và chúng ta thể lập được mật khẩu mới mọi người cứ làm theo hướng dẫn nhé các chức năng hay là toàn bộ bằng tiếng Việt trên đầu số điện thoại dưới là mật khẩu và mật khẩu ờ, gặp lại lần thứ hai Bây giờ chúng ta bắt đầu ờ, cài ờ, một cái cam mới chúng ta ấn vào dấu cộng một quyển mã QR trên cam chúng ta có mã QR ở đâu thì chúng ta quét ở đó mình khuyên mọi người như cái wifi của điện thoại ấy mình bắt wifi nào thì cam bắt wifi đấy thì ờ, hai cái nó sẽ đồng bộ và à, kết nối một cách nhanh chóng dễ dàng nhập mật khẩu wifi của nhà mọi người kết nối ờ, cam wifi vào wifi đã thành công và bước tiếp theo chúng ta là phải ấn ờ, định dạng thẻ nhớ để thẻ nhớ tương thích thích hợp ờ, với cam wifi của mình người cố gắng à, áp dụng làm theo từng bước một và chúc mọi người thành công cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình hẹn gặp lại các video sau xin mọi người hãy đăng ký và like để mình có nhiều video mới cho mọi người cảm ơn mọi người